Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tình Pháp của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt trên quốc lộ 13 Hướng từ đô đất của khách hàng Ngay tại trung tâm chân Thành Đi vừa thành phố Hồ Chí Minh Vị trí này cách trung tâm chân Thành tầm khoảng 500m Và chúng ta đang đi tiến vừa gần ngã tư Trân Thành Như các nhà được biết Tại trung tâm chân Thành là một trong những vị trí cũng như là trung tâm mà rất là nhiều khách hàng đầu tư cũng như là tìm vừa đỡ mua bất động sản tại đây đặc biệt là trong những năm 2016 2017 2018 và đến năm 2020 thì đất chân thành rất là sốt cũng như là đầu tư tiềm năng như vậy thì hiện nay năm 2021 thì chúng ta vẫn có sở đầu tư đất tại trung tâm Châu Thành. Đặc biệt năm 2021 thì được dự kiến cũng như là được dự báo là khu vực này sẽ phát triển rất là lớn và rất là tiềm năng để chúng ta có thể đầu tư. Có rất là nhiều khách hàng từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn cũng như là ở một số tỉnh thành khác cũng tìm vào trung tâm Trân Thành cũng như là VKMX Trân Thành để mà đầu tư đặc biệt thì ở Tân Thành là Bicomex tập trung vào đây đã quy hoạch khu công nghiệp Bicomex làm 3 giai đoạn nếu như khách hàng nào cũng như là bạn nào đã biết Tân Thành thì biết vào khu công nghiệp này của ờ, Bicomex như ban đầu Bicomex quy hoạch thì giá đất rất là thấp nhưng hiện tại cũng đã rất cao đúng không ạ và chúng ta đang cái chân thùng đường quốc lộ 13 hướng vừa cái tập trung thành thị cả nhà thấy ạ xung quanh buôn bán rất là nhiều và có ngân hàng có ngân hàng có cửa hàng cũng như là việc theo tiệm cầm đồ và một số cửa hàng xe máy cũng như là chợ kinh doanh buôn bán rất là nhiều đặc biệt ở đây dân cư kinh doanh sầm uất và hiện tại chúng ta đang rẽ phải vừa hướng tây đến những cả nhà chúng ta đi dạo một đoạn để mà chúng ta biết được chúng ta trưởng thành sẽ phát triển như thế nào ạ và lát nữa chúng ta sẽ từ hướng tây ninh này chúng ta sẽ về ra tay phải để chúng ta vừa thành phố hồ chí minh hướng về thành phố hồ chí minh nha ở đây thì mình vay một đoạn để cả nhà nhìn được tất cả những quan cánh cũng như là cánh sầm uất ở ngã tư trường thành nếu cả nhà muốn đầu tư tại trung tâm Chân Thành cũng như là đầu tư tại khu vực Chân Thành thì, thì có thể tham khảo video của mình như trên đoạn đường này thì mình thấy này cửa hàng buôn bán rất là nhiều đúng không ạ và bên tay trái bên tay phải này của mình là trường học ạ trường học cấp 1 nha cả nhà rồi nếu như cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ và cho mình một đăng ký kênh và đây chúng ta ở ngay tại ngã tư chân thành đây bên bên trái chúng ta thấy ngân hàng Alibank đúng không ạ ở đây ngân hàng rất là nhiều nha và bây giờ chúng ta sẽ để tay phải đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đi về hướng thành phố số 1 và tay trái đây chúng ta thấy là hiệu tốt này thiên hương này hiện chân thành chào mừng xuân năm 2021 à, tay phải này như các nhà thấy là à, tuyến đường quốc lộ 13 này là tuyến đường huyết mạch nối thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Bình Phước là một số tỉnh khá tỉnh thành. Thì à, ở đây lưu lượng xe di chuyển cũng khá là đông, đặc biệt là những dòng xe khách chuyên chở khách hàng từ các tỉnh. Nếu như đầu tư ở khu vực này thì đảm bảo giá đất sẽ tăng theo thời gian cũng như là khả năng mang lại lợi nhuận khá là cao Các nhà nào muốn đầu tư bất động sản tại Trân Thành có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Các nhà thấy hay thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ Xin chào và hẹn gặp lại các nhà vào những video sau ạ à.